Độc đáo, thú vị và hấp dẫn là những gì mà khám phá thế giới sẽ mang đến cho các bạn ngay sau đây. Tôn sư trọng đạo Xã hội phát triển, nhà giáo có hẳn một ngày để kỷ niệm. Hay xã hội suy đồi, nhà giáo chỉ còn một ngày để được tôn vinh. Có người sẽ nói câu hỏi này thật là cắc cớ, nhưng ngẫm lại, quả thật ngày nay, hai chữ người thầy đã mất đi âm hưởng uy nghiêm và cao quý ban đầu rồi. Đứng ở trước cổng trường đón con, các bậc phụ huynh có thể nghe thấy bạn bè con em mình nói chuyện với nhau về các thầy cô với những đại từ như bà, ông hay còn cả mụ ấy, lão ấy, thậm chí có cả những từ ngữ kinh khủng hơn nữa. Những câu chuyện gây sốc vẫn còn được truyền thông khai thác, càng làm xã hội thêm lo ngại và bức xúc. Nào là học trò đánh thầy, chặn đường chửi cô giáo, hay thầy giáo dâm ô học sinh, cô giáo bắt học trò uống nước giặt rẻ lo bảng, thầy cô gọi học sinh là mày, thậm chí là lợn. Môi trường giáo dục cũng ngày càng khiến người ta hoang mang khi học trò đi học chỉ vì điểm số, thành tích, thầy giáo đi dạy chỉ vì tiền và danh cung cầu gặp gỡ, chẳng biết cái nào có trước, nhưng cuối cùng thì giáo dục cũng trở thành nơi bán buôn. Ai cần điểm có điểm, ai cần bằng có bằng, chỉ cần có tiền, mối quan hệ là được. Quan hệ thầy trò đã không còn là thầy trò như cha con, sư đồ như phụ tử, hay một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nhất nhật vi sư, trung thân vì phụ nữa rồi. Người xưa sở dĩ có thể đối đãi như vậy bởi người thầy là người truyền thụ các luân lý đạo đức, tri thức và quan niệm về giá trị, dạy người ta cách đối nhân xử thế và là hình mẫu về đạo đức chuẩn mực. Trong sách Lễ ký học ký có nói, thầy nghiêm thì đạo được tôn kính, đạo được tôn sùng thì dân biết kính trọng sự học duy hộ sự tôn nghiêm của đạo làm thầy. Chẳng những thầy phải ra thầy, cho phải ra trò. Yêu cầu lời nói, hành động chuẩn mực, mà trọng yếu là trong tâm của cả thầy lẫn trò đều phải kính cẩn, nghiêm khắc, tôn trọng đạo học, biết được tầm quan trọng của đạo học và mục đích đi học là để làm gì. Xưa người thầy đi dạy chính là dùng đức của mình mà truyền đạt tri thức cho học trò. Chỉ với một tâm niệm là có người nối tiếp và lưu truyền những giá trị phổ quát cho đời sau. Đó là cái vô tư không màng danh lợi. Chỉ có khi ta tự nhận lấy sứ mệnh của mình, như trời vô tư che chở vạn vật, đất vô tư ôm chứa vạn vật, nhật nguyệt vô tư soi chiếu cho vạn vật vậy. Còn học trò đi học là vì để biết cách làm người bởi muốn có năng lực ắt phải học tập muốn có tri thức ắt phải vấn hỏi muốn hành thiện sự ắt phải tỏ tường muốn được no đủ ắt phải dự liệu đã tin thế rồi thì liền thực hành khổng tử từ việc lo được cho bản thân biết cách sống trên đời rồi đến có thể làm được thiện sự chuyện đại nghĩa cho người khác cho xã hội tất cả đều phải như học tập mà nên. Hơn nữa, đi học trước hết là học cái đức của thầy. Xưa công Minh Tuyên đến học thầy Tăng Tử, ở nhà thầy 3 năm mà không mấy khi đọc sách. Tăng Tử gặng hỏi, công Minh Tuyên thưa rằng, Thưa thầy, con vẫn học, con thấy thầy ở trong nhà, trước mặt song thân, lúc nào cũng hiếu thuận, hòa nhã, cho đến giống vật như chó mèo, thầy cũng không của mắng bao giờ. Thầy ứng tiếp bạn bè, cung kính ung dung, rất có lễ độ, kẻ dở, người hay, ai nấy đều thuyết phục. Thầy ở triều đình, đối với kẻ dưới, bề ngoài rất là nghiêm trọng, mà trong bụng rất là nhân từ, không có ý hại ai bao giờ. Ba điều ấy con lấy làm vui lòng, học mãi mà chưa được con đâu dám không học mà cứ ở cửa nhà thầy. Cổ học tinh hoa. Với tinh thần đó, cả thầy và trò đều cung kính trước đạo học, mà cơ bản nhất chính là đạo đức làm người. Người Việt xưa rất trọng đạo đức của người thầy lẫn người trò. Luật Hồng Đức thời Vua Lê Thánh Tông sinh năm 1442, mất năm 1479 có ghi Làm thầy và trò đều phải hết đạo. Thầy trước tiên phải ngay mình để làm gương cho học trò. Học trò phải tôn kính thầy, chăm chỉ về đường thực học, lấy đức hạnh làm gốc. Bộ luật cũng quy định, học trò quên ơn thầy, coi thường thầy thì bị phạt suốt đời không được đi thi. Đối với những người biết hối cải, bộ luật cũng có khoan hồng cho. Nếu biết tạ lỗi, làm đẹp lòng thầy thì cũng tha cho. Nhưng với nghề làm thầy thì dứt khoát không thể tha thứ cho người đã từng không trọng thầy mình. Học trò vô lễ với thầy suốt đời không được làm thầy dạy học. Ngày nay, vì quan niệm đã quá lệch lạc, người đi học vì để sau này có tương lai tốt, kiếm được nhiều tiền, đạt được danh vị. Người đi dạy lại coi đó là một cái nghề để kiếm tiền, như bao nghề nghiệp khác mà không hiểu dạy học là một sứ mệnh dưỡng thành nên thế hệ tương lai. Thế nên, quan hệ thầy trò đã trở thành quan hệ mua bán, hai bên ngang hàng phải lứa với nhau. Nếu để trả lời cho câu hỏi vì sao thầy trò ngày nay đã quá khác xưa thì đơn giản là bởi mục đích đi học, đi dạy đều đã khác xưa rồi có hai việc không nên làm trong cuộc đời. Điều quan trọng nhất mà ta sở hữu trong cuộc đời là gì? Không phải là sự huy hoàng của ngày hôm qua, cũng không phải là hy vọng của ngày mai, mà chính là hiện tại. Ở ngôi chùa nọ, có một vị sư đã ngoài 80 tuổi. Trời nắng to, vẫn mang phơi nấm hương. Sư trụ trì nhìn thấy, bèn nói, Ông này Ông đã lớn tuổi vậy rồi, sao phải những chuyện này? Ông không cần phải cực khổ như vậy, tôi có thể tìm người làm thay ông mà. Vị sư già thoải mái nói, người khác không phải là tôi. Sư trụ trì lo lắng đáp, đúng là vậy, nhưng nếu có làm việc thì cũng đừng chọn lúc nắng trói trang như vậy chứ. Vị sư già lại nói, ngày nắng không phơi nấm chẳng lẽ đợi trời dâm hay mưa mới phơi hay sao? Sư trụ trì không nói gì thêm nữa. Người ta thường nói, việc hôm nay đừng để ngày mai, việc của mình thì mình làm. Tuy nói thì dễ, nhưng làm thì lại rất khó. Chúng ta luôn có thể tìm được rất nhiều lý do để tránh né, nhưng kết quả thì chẳng phải là tự dối mình hay sao? Đời người có hai việc không nên làm, việc đầu tiên chính là đợi việc thứ hai chính là dựa dẫm lại có câu chuyện về một tiểu hoàng thượng như thế này năm 9 tuổi do cha mẹ mất một cậu bé đã hạ quyết tâm xuất gia vì thế cậu đã tìm đến sư thầy từ chấn sư thầy hỏi cậu rằng cậu còn nhỏ như thế tại sao lại muốn xuất gia cậu bé trả lời tuy con chỉ mới 9 tuổi nhưng cha mẹ đều đã không còn. Bởi vì con không biết tại sao con người ta lại phải chết, tại sao con phải xa cha mẹ. Cho nên, để hiểu được đạo lý này, con nhất định phải xuất gia. Sư Từ Chấn cực kỳ khen ngợi trí nguyên này của cậu bé và nói Được rồi, ta hiểu, ta đồng ý nhận con làm đồ đệ, nhưng hôm nay quá muộn rồi, đợi sáng ngày mai ta sẽ xuống tóc cho con. Cậu bé nghe xong liền nói, Thưa sư phụ, tuy người nói sáng mai sẽ xuống tóc cho con, nhưng dù sao con cũng là trẻ con ngây ngô, con không dám đảm bảo là ngày mai có còn muốn xuất gia nữa hay không. Hơn nữa, thưa sư phụ, người đã già thế rồi, người cũng không thể đảm bảo được liệu ngày mai người còn có thức dậy hay không ạ. Sư tử chấn nghe lời ông nói, xong thì vỗ tay khen hay, đồng thời hài lòng nói. Nói rất hay, lời con nói hoàn toàn đúng, bây giờ ta sẽ lập tức xuống tóc cho con. Sau này, tiểu hoàng thượng ấy đã trở thành một người có ảnh hưởng lớn đến Phật giáo Nhật Bản. Nếu như còn có ngày mai, thì bạn sẽ trang điểm thế nào? Nếu không có ngày mai, thì phải nói hẹn gặp lại thế nào đây? mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với sinh lão bệnh tử. Trẻ con không biết được liệu có giữ quyết tâm của ngày hôm nay đến ngày mai được hay không. Vậy còn bạn, có thể đảm bảo ngày mai mình còn nhớ kế hoạch ngày hôm nay hay không? Đúng thế, không có ai biết trước được tương lai cả. Chúng ta không thể biết được ngày mai sẽ đến sẽ mang theo niềm hy vọng mới hay nỗi tuyệt vọng khó lường. Vì thế, chúng ta phải sống nỗ lực, đừng để ngày hôm nay trở thành một phần trong quá khứ. Khi ngồi trên bờ sông, Khổng Tử có nói: "Thệ giả như tư phù, bất xá chú dạ." Luật ngữ nghĩa là người ra đi mãi không trở lại, ngày đêm mãi không ngừng trôi. Sinh mệnh là không thể chờ đợi được, cuộc đời ngắn ngủi nên phải biết nắm lấy cơ hội